Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Hà Nội và Sài Gòn Hai thành phố ở hai đầu đất nước Hai trung tâm kinh tế của cả nước Ngày 1 tháng 1 năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thành lập mô hình thành phố trong thành phố Với sự ra đời của thành phố Thủ Đức Và có lẽ nào Hà Nội cũng sẽ theo mô hình này hay không? Khi vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, Hà Nội sẽ xây dựng trình phê duyệt quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giả soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, nghiên cứu đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, thành phố trực thuộc thủ đô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 Vào cuối tháng 4 năm 2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình 04 về xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Đáng chú ý, trong định hướng phát triển, thành phố sẽ xem xét đến việc xây dựng huyện Đông Anh trở thành thành phố trực thuộc thủ đô. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Đông Anh sẽ trở thành đô thị trung tâm, một thành phố thông minh bên bờ bắc sông Hồng. Đông Anh là một huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía bắc của thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã được chính phủ và thành phố phê duyệt, là đầu mối giao thông quan trọng nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Những năm gần đây, Đông Anh là huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển kinh tế bền vững, toàn diện. Đặc biệt, đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được thành phố phê duyệt tạo thời cơ, vận hội, nhưng cũng là thách thức lớn, là nhiệm vụ trọng tâm mang tính lịch sử của huyện Đông Anh. Trong tương lai, Đông Anh sẽ là phần đô thị trung tâm của thủ đô Hà Nội, cùng với các trục đường lớn quan trọng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này sẽ từng bước hình thành một số dự án lớn, dự án công viên Kim Quỳ, dự án phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Trường Sa, các dự án trên nhằm góp phần tăng tốc quá trình đô thị hóa, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng Đông Anh trở thành trung tâm thương mại, tài chính, du lịch, dịch vụ chất lượng cao của khu vực phía Bắc thủ đô, với điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển. Là mảnh đất của văn hiến, lịch sử, huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để Đông Anh trở thành điểm đến hấp dẫn kết nối các địa điểm du lịch của thủ đô và khu vực lân cận. Trong đó, Đông Anh tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ tại các điểm du lịch có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của loa, di tích đền sái, làng nghề Vân Hà, Điền Hà, địa đạo kháng chiến Nam Hồng. Đồng thời đa dạng các sản phẩm và kết hợp nhiều loại hình du lịch, văn hóa, ẩm thực, tâm linh. Đối với nông nghiệp, trong những năm tới, phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp để chuyển dịch mục đích sang các loại hình khác. Do đó, huyện sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái. Đặc biệt, Đông Anh luôn chú trọng và tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo nền tảng phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững theo hướng trở thành một quận của thủ đô. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, Đông Anh sẽ vươn lên thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, là thành phố thông minh bên bờ Bắc sông Hồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với huyện Mê Linh. Huyện Mê Linh nằm ở phía bắc thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố 29 km và có vị trí địa lý, phía bắc giáp với huyện Sóc Sơn của thành phố Hà Nội, với ranh giới là sông Cà Lồ thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc. Phía Nam giáp với huyện Đàn Phượng, với danh giới là sông Hồng. Phía Đông giáp huyện Đông Anh, phía Tây giáp huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc, với danh giới là sông Cà Lồ. Theo quy hoạch huyện Mê Linh là khu vực phát triển đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, gắn với vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường, vành đai xanh, nền xanh của thành phố, đô thị công nghiệp sạch đa dạng, nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông như đường bộ, đường sắt, trung tâm thương mại, dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc Hà Nội. Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 QĐ-TTG ngày 26 tháng 7 năm 2011 phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của huyện, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh và vị trí địa lý, hạ tầng và tài nguyên của huyện cũng như những thuận lợi từ bên ngoài nhằm đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, xây dựng huyện Mê Linh trở thành vùng đô thị dịch vụ công nghiệp phía Tây Bắc của trung tâm Hà Nội là vùng đô thị xanh với đặc trưng là các đô thị hòa, vùng trồng hòa và nông nghiệp công nghệ cao. Làm cơ sở tổ chức lập các quy hoạch và dự án đầu tư, kiểm soát phát triển và quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với huyện Sóc Sơn. Sóc Sơn là huyện ngoại thành phía bắc của thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 30 km. Huyện có diện tích đất tự nhiên là 306,5 km vuông, dân số khoảng 282.536 người. Theo quy hoạch xây dựng chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Sơn là huyện phát triển nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Hà Nội với tính chất cơ bản là thương mại, dịch vụ, công nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, nông nghiệp sinh thái, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng là một trong năm đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Với quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 5.459 ha, quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 là khoảng 247.000 người. Khu vực đô thị vệ tinh Sóc Sơn được định hướng phát triển với tính chất là đô thị dịch vụ gắn với trung tâm dịch vụ cấp vùng, cảng hàng không quốc tế nội bài và các khu công nghiệp thành khu vực phát triển thương mại, logistics và trung chuyển hàng hóa quốc tế của miền Bắc Việt Nam – mà trọng tâm là lĩnh vực vận tải gắn liền với hệ thống đường sắt và hàng không. Bên cạnh đó, đô thị vệ tinh Sóc Sơn cũng sẽ được xây dựng là đô thị sinh thái thông qua phát triển các không gian xanh cảnh quan trên cơ sở bảo tồn vùng núi Sóc Sơn và hệ thống các sông Cà Lồ, sông Công, sông Cầu, hồ Đồng Quan. Xây dựng hoàn thiện khu di tích đền Sóc gắn với khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các công viên giải trí của đô thị Sóc Sơn, các khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí như trường đua ngựa, sân cồn. Định hướng tổ chức không gian đô thị vệ tinh Sóc Sơn đảm bảo chức năng là trung tâm dịch vụ cảng hàng không, dịch vụ thương mại nghỉ dưỡng cấp vùng và thành phố, là đầu mối hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia và thành phố, là vùng phát triển công nghiệp sạch của thành phố, là trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng và là trung tâm dịch vụ y tế chuyên sâu khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Có thể nói, Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn được định hướng phát triển theo hướng cơ bản là thương mại, dịch vụ, công nghiệp du lịch, nông nghiệp sinh thái. Vì vậy, đô thị vệ tinh Sóc Sơn được xác định là hạt nhân và là động lực phát triển cho toàn huyện Sóc Sơn, đáp ứng yêu cầu giãn dân, giảm tải cho khu vực trung tâm, hình thành các trung tâm dịch vụ gắn với công nghiệp sạch. Đặc biệt là tiền đề tốt cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Sóc Sơn, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển xứng tầm là cửa ngõ phía Bắc thủ đô đầu mối giao thông quan trọng quốc gia và của vùng. Trên đây, chúng ta vừa đến với định hướng quy hoạch trước đó của ba huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn trước khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố quy hoạch thành thành phố trực thuộc thủ đô trong tương lai. Nếu quy hoạch này thành hiện thực thì có lẽ chúng ta sẽ có một Hà Nội rất khác bây giờ đúng không các bạn? Video của Lên Đô Thị hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây.